mà tụi em học tụi em phải uống nước tập tạ cũng phải bị tạ đè đá banh cũng phải bị bong gân trật khớp lật sơ mi đúng không đó quýnh ờ, cầu lông thì cũng bị mồ hôi nách <laughs> đó, đó, cái gì cũng vậy thôi cái vỉa hè nó rộng vậy đó ồ không có chuyện mà ông ngồi ông bán quán vỉa hè đâu không có đâu cái chỗ nào bán vỉa hè là cái vỉa hè đó toàn bán không chứ còn cái chỗ đường đi bộ là đường người đi bộ là tối thượng đời sống văn minh gắn liền với home sim đẳng cấp VPT hân hạnh cung cấp đến các bạn những giải pháp tập luyện tại nhà hoàn hảo từ phân phối thiết bị hướng dẫn tập luyện, giáo án và giải pháp dinh dưỡng. Tôi Duy Nguyễn, BBT CEO Hân Hạnh đồng hành cùng các bạn. À, chào mừng các bạn đến với chương trình vlog của anh Duy Nguyễn Thì à, để chủ đề đổi chủ đề ngày hôm nay nó tươi sáng, nó mới mẻ, nó lạ lạ chút xíu Chứ không có đi qua chủ đề à, à, chia sẻ kiến thức về súp nữa, mất công tụi em nó quảng cáo à, Hôm nay anh sẽ nói về một, một quốc gia những cái quốc gia nó tươi đẹp mà cuộc đời của chúng ta có thể đến và chúng ta hiểu được cái cách sống của họ là sao Anh xin giới thiệu à, đầu tiên là chúng ta đi thăm một trong những cái con rồng của châu Á đó là Singapore anh không dám dùng tới chữ ờ, trăm phần trăm dân thế giới nhưng mà nó cũng bèo bèo rớt cho khoảng 60 trăm dân thế giới họ mơ rằng có một đất nước như Singapore có được một cuộc sống như Singapore ok có được một cái sự đổi đổi thay thần kỳ từ một cái làng chài trở thành đảo quốc sư tử Singapore đó còn đất nước thứ hai anh muốn giới thiệu đến tụi em đó là đất nước Nhật Bản Nhật Bản bây giờ anh sẽ không nói về cái độ giàu sang của Nhật Bản mà anh nói về cái tuổi thọ cao nhất Nhật Bản là một trong những quốc gia có cái tuổi thọ khá là cao của thế giới Vậy thì chúng ta tìm hiểu xem coi dân Nhật Bản ăn cái gì mà sống dai dư yes. Đầu tiên cho Nhật Bản tại sao sống dai Tại vì tại sao những lý do sau đây Thứ nhất họ ăn sạch đúng không Về cái chế độ dinh dưỡng hàng ngày của họ đó hầu như là nó sạch sẽ hơn Việt Nam rất nhiều cái chữ sạch sẽ đó một kép một kép không nói Việt Nam ăn dơ nha các bạn <laughs> tức là sạch sẽ đây là cái nó nó nó nó ít cái phụ da nó ít cái gọi là mấy cái mà mà mà mà, mà gọi là à, nước chấm đầu này nọ đó, đó ướp ít đồ đó nấu nướng đó nó ít hơn mình à. Ồ, anh anh ăn ở bên nhật bản trời đất ơi đồ ăn nó liên lắm em anh là dân tập tạ mà anh không có chê được nha thường dân tập tạ khó ăn lắm còn vô nhật bản á ăn đồ ăn đa phần là anh ăn món nhật cũng nhiều và ở à, ở nhà hàng à, nhật ở việt nam này á tụi em có đi ăn á nó làm mấy cái món bò đó nhìn nó đương nhiên bò thì nó vẫn ờ, có mỡ đúng không tùy cái phần bò em kêu là phần bò gì nhưng mà nhìn chung á cái cách làm của tụi nó nhìn nó sạch sẽ và cái cái cái cái mình nhìn vô á là mình biết được là nó có nó có chất chất chất chất gọi là chất xấu hay không anh dùng chỉ chất xấu anh dùng chỉ chất độc xấu là gì xấu là chất béo đó nó béo béo, béo bò kêu là xấu đó rồi thêm một cái nữa là nó hay ăn về cá hay ăn về cá trong các loại mà protein từ thực vật á cái protein nguồn gốc từ con cá đó là nó thân thiện và nó dễ hấp thu với cơ thể chúng ta hơn đúng không còn protein từ bò đó nó nên chúng ta chúng ta ăn bò nhiều chúng ta sẽ có tính điên như con bò vậy đó. chúng ta sẽ tập luyện một cách gọi là nó hơi bị nó hơi bị ờ, điên điên đó mấy em ăn cá thì đỡ hơn ăn bò thì nói chung anh cũng khuyên mấy em ăn bò nhiều yes. ăn bò đó thì á nhiều á nó có cái, cái gây ra cho mình một cái nghi vấn là bị ung thư thịt đỏ đúng không thịt đỏ hạn chế ăn thịt trắng nhiều hơn nhưng mà nói thì nói chứ mẹ thằng thằng thằng thằng nhật á mấy em bò của nó cũng mắc như, như quỷ vậy đó trời đất ơi đi du lịch qua nhật bản hả cầm mua ký bò của b để trong hộp, hộp xốp đồ đem như báo vật á nhiêu nhiêu tiền ký comment coi mấy chục triệu đó còn ở vô sài gòn này ăn bò cô bê hả cho được lát hai lát hửi liếm một cái không có lạnh kỹ gì bảo đảm mày bột quê không ngon đó nha bây giờ á cái thứ hai á là cái cái cái nền y tế của nó cao cái nền y tế của nó chất đúng không cái nền y tế của nó chất đâm ra mà mức sống nó cao thì nó sẽ đi khám tổng quát định kỳ thường xuyên bao giờ cũng vậy thôi à ừ, cái chuẩn cuộc sống nó phải vậy mấy em chứ giờ bệnh gì mà phát hiện ra giai đoạn đầu trị nổi chứ ung thư thời kỳ cuối thôi thua luôn đâu thì cũng chết hết uh đó rồi cái vấn đề thứ ba cái vấn đề là cái vấn đề anh muốn nói rất là cái dân nhật bản và dân singapore đó nó rất thích đi bộ là cái xã hội nhật bản á với singapore nó xây dựng trên cái xã hội giao thông công cộng giao thông công cộng nó khiến cho con người ta hoạt động hoạt động và hoạt động không như việt nam mình nhiều khi nói chứ không phải việt nam mình đi chợ kêu xe ôm giờ nói sao ta ví dụ bây giờ bạn nhìn nè đây là tokyo thành phố 500 30 triệu dân thấy ghê chưa thấy ghê không 30 triệu dân cái này là thành phố cốc vệ tinh vậy thì cái thằng à, Tokyo nó mở công ty xí nghiệp ở đây nó không có mở cái thằng à, từ à, từ ngoài đây đi vô đây thì thằng từ ngoài đây nó có cái ga tàu điện ngầm nó kêu là metro đúng không kết nối cái này qua cái này nó kêu là Shinkansen hay là đường sắt cao tốc thì thằng đó nó mua vé tháng ở đây nó chạy cái vé qua đây nó vô nhà ga đây xong rồi nó đi trong thành phố tiêu cô trong khuôn viên của nó là đi bộ là đi bộ hết wow. nên nó làm cho người người đi bộ nhà nhà đi bộ mà nó làm cho cái thói đi bộ trở thành thói quen luôn nó xây dựng một cái đô thị dựa trên đi bộ chính cái đó đó mới là cái làm cho dân nhật nó sống lâu tại vì sao tại vì đi bộ á là cái môn thể thao mà gọi là tốt nhất cho sức khỏe luôn đúng không đi bộ là con nít mới đẻ nó cũng biết đi nữa đúng không còn bơi lội là tôi phải học mà tụi em mà gọi là bơi lội á mà tụi em học tụi em phải uống nước tập tạ cũng phải bị tạ đè đá banh cũng phải bị bong gân trật khớp lật sơ mi đúng không đó quýnh ờ, cầu lông thì cũng bị mồ hôi nách <laughs> đó, cái gì vậy thôi nhưng mà cái đi bộ là cái đơn giản con người ta có thể đi bộ một lúc mọi nơi đi bộ gần như là bản năng anh dùng chữ gần như nha đó chứ còn xét trong độ học nó bản năng đâu phải tập mới biết đó thì á nhật bản là như vậy mà cái khí hậu nó sạch nữa đi bộ tôi đi bộ cũng được nhưng hậu tôi phải sạch chứ đi bộ nóng thế mà nội đi thằng Singapore thì cũng nóng nên thằng Singapore nó đi bộ không có bằng thằng thằng thằng thằng thằng thằng, thằng, thằng Nhật đâu nhưng mà thằng Singapore nó hơn thằng Nhật có điểm này cây xanh nên cái thành phố Singapore đó là anh đi đến nó mà anh còn muốn quay lại tại vì sao tại vì nó là một quốc gia nó một trăm phần trăm đô thị mà nhìn nó như rừng vậy đó ngày xưa lúc mà Lý Quang Diệu ngồi trên tràng trực thăng chỉ xuống rằng đi, đi khảo sát khảo sát thấy được cái, cái đảo của ổng á toàn là trơ trọi không à ổng nói một câu với lính đó, ê tao muốn đảo quốc sư tử tao phải phủ bóng cây xanh từ đó người người trồng cây nhà nhà trồng cây tháng tháng trồng cây năm năm trồng cây giờ singapore toàn cây không em vô sân bay changi của nó đi nhìn như là vườn thượng nguyễn vậy đó sân bay changi là một trong sân bay hiện đại đẹp nhất hành tinh không phải là mỹ đế có những cái đó đâu mà chính là những nước phát triển sau này nó có những cái của riêng nó nên chính vì cái lượng cây xanh vậy nó là như cái lá phổi xanh cho thành phố singapore nó làm cho người dân Singapore cảm thấy mát mẻ thoải mái và đi bộ đi bộ cái thằng quy hoạch của thằng Singapore nó khá giống Nhật nó cũng là tàu điện ngầm nói tới tàu điện ngầm là nói tới Nhật Bản là số 1 thế giới rồi khỏi bàn nữa nên cái đường á cái đường phố nó quy hoạch dành cho người đi bộ cũng khác nữa cái vỉa hè nó phải rộng với ông bảy với đường thi sách đâu cái đường thi sách ở Việt Nam á một bên vỉa hè rộng chà bá một bên vỉa hè nhỏ xíu nó hơi xấu mà em nhưng mà ý ý nói là cái vỉa hè nó rộng vậy đó ủa không có chuyện mà ông ngồi ông bán quán vỉa hè đâu không có đâu cái chỗ nào bán vỉa hè là vỉa hè đó toàn bán không chứ còn cái chỗ đường đi bộ là đường người đi bộ là tối thượng đó nó văn minh lắm tức là đi bộ bây giờ là em đi qua đường là có đèn xanh đèn đỏ cho người đi bộ nha ở, ở, ở mình đi ở, ở thành phố hồ chí minh đi đi bộ qua đường ngay cạnh quận 1 luôn có cái đèn cái con khỉ anh đi quận 1 nói cho mình nghe cái chỗ đi bộ ngay chỗ à, đối diện với khách sạn majestic đó là kêu lại gì công viên cảng gì đó cảng à, cảng gì không biết cảng gì nữa cảng cảng cái tàu cánh ngầm gì đó đó đi bộ qua đường có cái đèn à, đèn xanh đèn đỏ bị hư không ai bật hết á này nọ đi đi cũng mang tay nó qua đường nhìn What the hell? Sợ xe đụng không ơi Nó sợ xe đụng <laughs> Nó đi vậy đó Nó thiệt á Gặp cái dạch đi bộ là phải nhường Nó còn đằng này Cái dạch đi bộ anh thấy Đấy, em đi kiểm chứng tất cả nhà đi bộ của thành phố nó, nó, nó có dạch coi chứ không có dạch chứ thằng thằng đi bộ mà đi kệ mẹ mày tao chơi xe kệ cha tao tao thấy đường trống thì tao có đi thôi nó vậy đâu được còn á cái ấn tượng anh đi qua nhật á một cái lần á có một cái kỷ niệm mà anh nhớ mãi đó là anh đang đi à, mua bao cái bao gì đó cái bao đựng đồ ha à, tiếng nhật không không rành đi mua bao đang trong cái cái cái, cái tiệm à, tạp hóa bước ra đang trong cái tiệm thôi bước ra bước ra cái tiệm xong rồi tới cái vỉa hè đúng không tưởng tượng đi tới cái vỉa hè thôi vậy đi cái cái đường nằm đây cái này là cái vỉa hè cái tiệm tạp quá nằm đây đó anh đang ở đây cái dạch đi bộ nằm đây đúng không thì anh anh đang trong tiệm mới lú ở đây thôi đứng ở đây thôi cái xe này đứng đứng tự nhiên chạy nó đang chạy thắng kịch lại tao ba chả biết làm gì á ủa tao nhìn ông nhật bản này ngộ mày tự nhiên xe chạy đường thắng vậy bên tao bên xứ tao, tao chửi với mẹ rồi đó Ê, đường đi xong chạy đi con cái xong nó thằng, thằng, thằng, tài xế nó nhìn tao tao nhìn nó xong cái, cái nó kêu đó nó ra dấu rồi nó kêu mình qua đi nó nhường tốt vãi <laughs> anh kêu anh kêu số mất <laughs> tốt vãi nên người đi bộ nó được rất là tôn trọng và được rất là trân trọng nó trân trọng là do chính quyền thành phố thiết kế đường xá này nọ để cho nó đi đúng không đường xá nó mát mẻ này nó không có nóng này nó có dù có giết rồi có cây xanh rồi có mái che gì, giết đó đó rồi những cái cái hệ thống tàu điện ngầm cái metro ga nó nằm gần gần, gần nhau đó và những cái siêu thị những cái quầy nó nằm rải rác lung tung hết đó nên người ta sẽ đi bộ để kết nối người ta phục vụ cho cuộc sống người ta nên một ngày nó đi bộ chắc mười mấy cây wow. nhưng mà bạn nghĩ coi ở việt nam mình làm được như nó không nope. chắc chắn là không được giờ nói tới chuyện thứ nhất đầu tư hạ tầng khỏi đi nằm mơ đi nha cái tiếng metro của nhật nó phủ khắp thành phố và nó phủ khắp nước luôn chứ không phải là cái chuyện mà một đường một con đường à, bến thành suối tiên của mình với đường cát linh hà đông ngoài bắc làm cách chục năm rồi đó nên cái chuyện mà bây giờ bạn nghĩ coi để được để việt nam để thành phố hồ chí minh thôi còn khỏi nói việt nam việt nam mà còn có uh, thanh hóa nghệ an hà tĩnh đâu nó chừng nào mới nổi hiểu không để thành phố hồ chí minh mình mà có được cái hệ thống giao đô thị giao thông đô thị công cộng như như nhật á lại câu chuyện anh không dám nói luôn không biết nói chừng nào khỏi nói luôn nên ở việt nam mình không đi bộ được thứ nhất là nó nóng thứ hai là nó bụi đúng không thứ ba là giao thông nó giang hồ á thứ bốn là vỉa hè không có luôn không vỉa hè gì lúc thì ờ, ghế đá lúc thì chậu cây lúc thì này lúc thì kia không có chỗ để đi đi xuống đường xe đụng đúng không bởi vì người đi bộ ở việt nam mình vì đó xử như con ghẻ vậy đó nên không phát triển được nên cái chuyện đi bộ là biển đi bởi vì người ta mới phải mua máy chạy bộ về ta tập cái thằng nhật á mấy cái thằng nước phát triển á thì nó làm ra máy chạy bộ mà cái nó tụi nó kiếm tiền nhiều nhất đó, là mấy nước nghèo như mình nè à. em thấy không mấy người đồng ý là bên nước ngoài đó, nó tập nó tập thể dục nhiều nó tập gym nhiều nhưng mà cái gym và cái thể dục của nó nằm ở cái tầm thể dục đúng không còn cái gym của mình á phòng gym có 100 triệu cũng nằm ở tầm gym luôn chứ phải tầm thể dục phải hiểu anh nói gì không gym là gì là vô quá cầu tạ 50 kg đẩy One more, one more Come on baby, one more Đó, đó là gym Đó, còn tập thể dục là vậy nè, đi bộ à, Miếng đất anh giới thiệu em chiều sao rồi À chỗ đó lên dự án Long Thành Dầu Dây đó em làm lẹ đi Chứ giờ cha con mua hết rồi đó Xong rồi tay cứ đi bộ chặt xe Ờ à, được rồi nha Rồi mai cho đàn em xuống ký tên nha à, Rồi hỏi lại quả biết mà từ từ chuyện đó anh lo cái thứ nước phát triển nó làm ra cái máy chạy bộ nó kiếm giàu trên nước mình vậy mới cay chứ vậy mới cay nó vậy mới cay rất nhiều luôn rất nhiều luôn người việt nam mình là dân nhà giàu á dân có tiền á là bây giờ phải mua cái máy chạy bộ về nhà để tập để tập còn cái phòng gym việt nam á ngày xưa đó cái thời anh đi tập nè không có cái máy chạy bộ nào á ba ơi không có máy tàu cũng có luôn nữa con cái phòng game kia anh đang tập mua được ba máy chạy bộ về xong biết sao không giờ tập ờ, tập tạ thì trăm rưỡi tập máy chạy bộ 300 Ủa tao láo tao làm con thôi mày luôn đó rồi sau này á thì phòng game hiện đại giờ thì mày cứ đóng tiền đi mà vô mày muốn chạy thì chạy muốn đạp thì đạp muốn gì đó thì muốn chứ hồi xưa là nó tính tiền riêng nãy nghịch lý là gì nghịch lý số 1 là cái dân nhà giàu nó làm máy chạy bộ bán cho dân nhà nghèo làm cho đám dân nghèo đó nó làm giàu cho thằng nhà giàu đúng chưa rồi bây giờ cái nghịch lý nè cái thằng nhà nghèo á nó bỏ tiền ra mua máy chạy bộ mà nó không biết chạy nó chỉ chạy được có 1 phần 10 công suất của máy chạy bộ thôi trong khi thằng nhà giàu á nó ngồi để suy nghĩ nó nó ngồi để suy nghĩ ra tất cả những cái chương trình tất cả những này những kia đem về bán cho bà này bà này bà không biết chạy bà đứng lên bà đi bộ thôi mà đó tầm bậy ba tầm bậy vậy thôi được có mua máy chạy bộ chịu khó 5 giờ chiều kìa đi ra dẫn chó đi dạo đi chó đi sao mình đi vậy đó, còn bây giờ mua máy chạy bộ không biết chạy không biết chạy mà cũng chạy dám hỏi luôn nữa ông nội biết sao anh anh anh, anh nói gì không mấy thằng fan anh nó mua máy F63 của anh đó nó về đó anh anh F63 nhà của anh đẹp ghê á về nhà rồi công nhận tía má khen giả mang luôn tía má đi nè anh đầu tía má mà đi vậy hả rồi mày có chỉ tía má mà không không đâu biết đâu chỉ anh ông biết sao không hỏi thì em tưởng máy chạy bộ về đi vậy thôi nếu mà em đi về mua máy tàu cũng được không cần phải mua tới F63 đâu nha đó thì á, ngày hôm nay á anh nói á mình chạy là không đúng chạy là sai hoàn toàn chạy là sai hoàn toàn tại sao em bước được cái máy chạy bộ á em bước được cái máy chạy bộ đúng không mà em chạy em cứ chạy chán em xuống gọi là nó nó bị sai gì cái cái buổi tập của em nó không có mục đích nó giống như không bỏ nhà đi vậy đó không biết đi đâu á nó hồi nãy quay lại bài toán nhật bản hồi nãy tại sao tụi nó đi bộ nhiều tụi nó đi bộ nhiều tụi nó đi tới chỗ làm là nó có mục đích nó tới chỗ làm nó tới chỗ làm nó có mục đích là ở ờ, 7 giờ mày phải vô làm thì nó có dám đi về không nope má hủ ê em bít này mới về hàng hả ta thằng này đi qua cao nè có cà phê ngon á xong nó là lạng rồi chỗ kia oh hello libo shop lắc for her hả mới về hả rồi xong mày tới công ty luôn mày bị đuổi luôn con đúng không phải có mục đích phải có được thời gian thì cái đó là ý nghĩa đó mà các bạn không nhận ra các bạn đi bộ cứ đi xong rồi ngoái lên coi lại stream Duy Nguyễn rồi lên coi thành online xong bước xuống không không nên yes. bởi vậy á cái căn bản nhất cái điều tối thiểu nhất mà khi mà nhận được cái máy f 3 về á là tôi phải biết chạy chương trình em đừng có nghĩ là chương trình là gì đó gây gớm lắm má ơi mấy thằng làm tính mẹ hết rồi nó tính bà hết rồi cái máy này là máy gì mục đích là home sim home sim là gì dành cho bà nội trợ kho cá dành cho tía má em làm đồng đúng không thì nó nó đo lường sức khỏe của những người đó ở mức bình thường chứ không phải là simmer như tụi mình mà gọi là level fitness á level fitness á nó nằm ở level yếu nên nó chắc chắn là chương trình đó tụi em có thể bắt tất cả chương trình đó anh nghĩ là người bình thường có thể bắt hết đó nhưng mà ví dụ như tía má mình yếu quá có mình đứng canh có mình đứng canh đúng không ở giờ thôi bỏ ra 10 phút với mẹ đi đừng có đừng có đừng bất hiếu đứng canh mẹ cái rồi mẹ nhấn vô đầu tiên vô chương trình kịch kịch cái mẹ vô cardio đi mẹ cardio là gì mẹ mình mới đọc đúng không rồi mẹ thấy chữ c a o d gì đó nè lít vô cái cạch màn hình cái rồi xong rồi chỉnh 10 phút thôi 10 phút là thấp nhất chỉnh 10 phút thôi cạch xong rồi nhấn vô star bữa sau á lên mà lên mạng tải cái app fitness vô điều khiển trên đây luôn cho đẹp đó điều chạy chương trình cardio 10 phút hay fast burn gì cũng được cái nào cũng được cả chương trình nào cũng được interval cũng được H2IT cũng được trên đó nó có khoảng 7 8 chương trình nó đi với mẹ đầu tiên nó chạy như rùa vậy ba ơi nó chạy như rùa nè đi đi nè xong rồi canh mẹ tới hồi nữa không bao giờ nó lên được cái, cái level cao nhất đâu nó sẽ lên level từ từ từ từ thì thấy con mẹ bước đi con mệt mỏi chưa thấy mẹ mình mệt mẹ cố gắng được không à cố gắng được hả rồi rồi xong lên chương trình nó lên nút cao nhất nói cao nhất cho nó oai thôi má ơi nó có năm sáu à tao thầy luôn á trời ơi mẹ nói cao nhất cho nó oai thôi level năm sáu à bây giờ nè cái máy chạy bộ level cao nhất là 22 à quên má tao mua cho má tao f tám 85 f tám 85 lộn lộn mà mua ngựa mạnh hơn ngựa mạnh hơn rồi ok sáu hai mươi cũng được tao nói thiệt mày 20 tao chạy chưa nổi 20 nào chạy nổi không nổi 20 là nó chạy là 20 km h á rồi tụi em chạy một phút rồi ông có xì xì ốc sơn luôn á chứ chạy nổi nó lên 20 nặng lắm nó chỉ level 56 thôi mà level 56 là mẹ ví dụ level 56 mà anh là đi bộ á anh là level 56 là đi bộ nha level 7 của đi bộ level 7.5 là đi bộ luôn level 8 chạy bước nhỏ đó nói trước cho tụi em biết còn mà chị em phụ nữ á, thí dụ như là bộ sáu chắc chạy vậy quá chạy về chạy nổi không em nó chạy về chạy nổi không nó thì cái đó đó là cái tất cả những chương trình đó đó nó đều có một mục đích chung á là nó test về thể lực nó tạo cho chúng ta có một cái sự chuyển biến biến thiên về thể lực wow đó nó nó là sự kết hợp hài hòa giữa tốc độ và độ dốc em hiểu không một cái một cái bài kích thích đó gọi là mình tập gym á nó hiệu quả khi mà nó phối hợp với nhau giữa ba con số sau đây thứ nhất thời gian thứ hai tốc độ và thứ ba là độ dốc nói về góc độ chuyên môn tốc độ và độ dốc đó là cường độ vậy nói tóm lại là thời gian và cường độ thời gian đã mình chọn 10 phút rồi còn cường độ tự nó lo nó chỉ lo chừng đó thôi à sau này có mạnh hơn thì nó cũng chỉ lo chừng đó mà cái chừng đó là chừng dành cho người beginner là những cái bài test mà tía má tụi em phải vượt qua đúng không tía má tụi em phải vượt qua nếu mà đi trên cái chương trình đó lỡ tới lúc mà cái cường độ mà nó cao nhất cái, cái tức là cái level nó cao nhất á nó sẽ hiện trên màn hình nó tụi em nhìn vô thấy tía má này không nổi nhấn nút stop bụp là bữa nay tía má chưa đạt tới ờ, level đó tía má chưa đạt tới level đó thì lúc đó đó tụi em cho tía má tụi em tập level manual đó level, cái cái chương trình manual á manual là nhấn tay đó xong tụi em chỉnh tốc độ chỉnh tốc độ có 3 chỗ chỉnh thứ nhất nhấn chọn thấy số không trên màn hình có số nhấn chọn cái kịch vô số đó ra luôn nhanh nhất nhanh nhất nhưng mà khó hoạt động nhất tại lúc này khi đang chạy chọt hụt đang chạy chọt hụt chọt <laughs> chọt hụt đó đó còn cái thứ hai cũng trên màn hình luôn màn hình nó có nút mũi tên lên xuống chọt một cái lên một cái một cái một cái một cái đang level 7 chọt lên đang level 7 chọt level 9 chọt 20 cái ai chọt má đi bộ chọt mới được nên cái nút đó ít xài còn cái thứ ba ta bấm hai bên cầm cây bấm kịch kịch ba cách thay đổi tốc độ chỉnh tía má mình bằng manual manual là chỉnh tay nó không lập trình gì hết nó chỉ chọn thời gian thôi và chỉnh tay nhưng mà cái cách chạy manual đó thì nó cũng có cái cách để mình khai thác từ từ anh sẽ chỉ tụi em qua những cái vlog tiếp theo nha còn cái video này á thì anh nói đơn giản là đầu tiên á là cần phải test những cái chương trình đó phải test những chương trình đó tụi em phải cho tí má hoặc là tụi em phải test 10 phút cho anh không nói nhiều đừng có coi thường nó thí dụ như tụi em mua cái máy về đi mà tụi em ờ, đi bộ mà tụi em cảm thấy ở ờ, lộn chạy chương trình ờ, level 1 đâu 2, chạy chương trình uh, phát bên test gì gì đó mấy chương trình đó đó cảm thấy nhẹ thì ok tụi em không phải là đối tượng của anh chị tại tụi em đã có tập gym rồi tụi em đã có thể lực rồi và tụi anh sẽ chỉ tụi em cái cách tập nâng cao hơn đó còn về mặt beginner nó là như vậy mà tụi em nên nhớ đi bộ anh nói là đi bộ anh còn chỉ chạy bộ tại không phải ai cũng chạy được tía má em nhà sao chạy nổi đúng không đi bộ đó là nó một bài toán mà nó giúp cho chúng ta có được sức khỏe tránh xa những bệnh tật Nó một ngày em nghĩ là mấy mấy mì nhật đó nó đi bộ chắc nó đốt phải 600 calo là ít chứ năm sáu trăm năm sáu trăm ghét nào sống chả dai đúng không còn bây giờ em để cho tía má em nằm ở nhà coi tivi ăn bánh ngọt không à thì thôi cái đó bệnh viện cũng đỡ nổi nữa nên sau này bệnh nền bệnh nền nha nên tụi em đừng có coi thường đi bộ hãy đi bộ mọi lúc mọi nơi hãy đi bộ mỗi khi còn có thể như anh duy du lịch là đi bộ trời đất ơi nhìn tay nó đi kìa đi bụp bụp bụp bụp bụp bụp đi thấy ham luôn á nó nên người người việt mình á cái tư duy ngộ lắm nghèo mà ý lại ý lại gì ý lại sao ôm á ý lại ráp đi động ráp á nó không có được cái sự năng động không có được cái sự gọi là nhạy bén trong cuộc sống nên dẫn ra nó thất bại và dẫn ra nó có sức y nó làm cho mình không có thành công hơn trong cuộc đời và những người đó đó không phải là đối tượng của của của, của vlog của Duy Nguyễn tại vì vlog của Duy Nguyễn là gì riêng phục vụ cuộc sống que đạp thành công đẳng cấp hãy đi bộ đẳng cấp hay cuộc sống đẳng cấp muốn đẳng cấp thì phải nghe hiểu những gì Duy Nguyễn chia sẻ